好嘞，五秒再见物。 nó buồn ngủ đấy các À, tôi đang Chị Google chào mấy bắt em đầu đọc bình đó. luận Ôi, đang xíu nữa Người này, Bùi tem này Hello anh Nhiều lắm, không phải không tìm đâu Sterling equipment devoid of curses or demons A pleasant fluke về xíu anh em mới rồi về mất tiêu ok nào đi cả thằng cha giang kia chơi suốt từ đêm hôm qua đến giờ vẫn chưa nghỉ đấy là ừ. mình thích người ta làm <laughs> hai giờ nghỉ giờ đã dậy tao thì chăm cái thằng cha Perry ờ, sâu sai là đúng không nhỉ không biết thằng ấy đúng không mẹ chơi 15 tiếng trước vãi lùng thật đây dân này đây cũng nào ông nào rảnh không livestream lên đi được Facebook làm tìm fanpage hết những cái video tôi đang like này I'm under attack có cái thế này người chị mới đi qua đâu tiêu các tiêu các tiêu nhiều đi it dạ, đi công an, phải cất luôn. Bài cước rồi này I am restored. One day, perhaps, I will be not. Forgive your Sloppiness. Hồ sĩ tú, tay tay đi bạn ê. hai thằng nó còn hai thằng còn sống nữa vị trí rồi này này. cứu được không để tôi xem má tôi ờ, cho tôi hai tem với vào nhà giữa nhìn ghê vậy lâu ui mãi thì mình đừng có ham lại bên đây bên đây hai đêm nó My wounds are sealed. Hay đấy. John Smith, dậy sớm thế QNS. Thì năm thằng Quýnh, cay ghê chứ. xác chồng lên đâu rồi Ờ à, thì năm thằng quýnh rồi đó oh, As if freshly hammered and jump, jump! charge, Our armor is whole. I won't forget this kindness. Ôi da Đúng không? Thằng thằng đuổi sao bây giờ Để tắt công ty kỳ tú nó một anh nó huyền huyễn từ từ từ đánh thằng này đúng là đúng mặt cái lồng á Được. cái thằng này là cái ống ngu vậy à, thiệt đấy u là trời cái cổng kìa à, khỏi đặt đi sống rồi chặt cái mẹ mà đứng nó cứu chặt dạ. <laughs> lâu nãy giờ bé bé rồi chết mẹ vừa chết rồi sao không sao không biết không được lướt rồi lái lướt rồi nhìn rồi rồi hết One day, perhaps, I will be mortal. Now it may perform its function again. Nào không chưa ta. Như đánh là xong rồi. What I would do for a spool. Có chơi nữa hay là thôi? Ừ, ghế à. thầy bằng này. Con qua nãy thua đồ nó quá. chớm chớm Mai cú cú cú cú cú cú Càng lồng lửa đi gì Tìm này cứ tìm tìm Hai tìm hai tìm hai tìm hai tìm Đang quýnh đang quýnh đang này chết đẹp quá chết thì giữa map luôn được rồi Đang cướp 4 tim luôn rồi cứu không ai vậy phát từ từ đứng trong đi xong rồi cứu xong rồi ấy có lỗi chưa à? rồi thấy chưa đụng vô team nào team nó quýnh mình nè à. ừ, nào gác đấy ông thà em ơi cho tôi xin xin slot cho anh tôi được không ừ được ông đánh ờ, cảm ơn ông nhiều đủ má không đánh cái ba k sáu hàng nó luôn đánh ác quá luôn ờ, đánh giỏi rồi ông ơi cái bánh là kia vô ngập đó ông ơi đâu ra chơi với ao trình biết nhỏ lên trình nè ờ mời đi tôi đây gửi lại có đây gửi lại cái có đây mẹ quên mẹ có rồi à like chia lên nhá like chia lên xem nhá à chưa gửi like đây để like nhá yếu quá Đi online luôn chưa? Let us... Đây là cái game này buổi sáng mình view đau con mắt đây ta Để hồi xem, để hồi xem game này hết này đây ừ. Đang kia cả Giờ chứ Game này để, để rồi Dạo trước cái game này lại cũng có view lắm ha Dạo này lại đếm, đếm có view cái này bên giờ là Quốc, ờ, ai vui ai còn ờ, thích chơi thì chơi server Trung Quốc thôi Game này bên Trung Quốc cũng Game này đai rồi, game này đai rồi Ờ Bên Đây. Trung Quốc nói chung là nó cũng Gọi là dần dần đi xuống rồi Cuối cùng cũng, xuống nhiệt luôn á Giờ game này thị trường quốc tế thì chết Thị trường ờ, nội địa thì đang đi xuống nó chán ông ông ông biết đổi tiếng Việt ờ, ờ, ờ. có có có ở giao diện đăng nhập đây giao diện đăng nhập nhá ấn vào China không không ấn một trận một phát thôi xong rồi ấn chuyển qua si luôn ấn chuyển qua sim để nguyên cái đổi server ấy. cái con đường à, cái đổi server dễ mà Lát nữa sau à, nghe mà chị nhá. Có một cái giáp vàng. À, nếu như mà thêm có thể Trung Quốc Hoàn Nguyên, ừ. Rồ dậy sớm quá vậy. Thì à, ông chơi quen thì để cái nào chả được. Ờ. nhưng mà nếu mà đã xác định chơi ờ, tại vì game này thị trường quốc tế nó chết rồi server C chết rồi nên là nếu đã xác định chơi thì thôi để Trung Quốc chơi từ từ nó quen à, à nó xây nửa ấn một phát xong rồi xong rồi ở trên đó xong rồi quay sang uh, quay sang chuyển qua uh, ờ, C luôn thế là được cứ để nguyên thế là được để hôm nay về 93 nha anh. Nó ờ, tự vào. 39 hầu. Bây giờ tôi đánh chỉ là... nếu mà tôi thua ông trả tôi 500 nghìn được không? Game này mới ra là cứ nhanh tí chỉ có đi chung chơi, chơi cho quen luôn. Nói à, cứ... được rồi, được rồi. Nhưng mà nói chung là cứ để tiếng Trung chơi Dần dần nó quen à. Ồ, tôi ghét lắm. Ừ. cái này em cho tiếng Trung từ cái bản mà lúc mà ông ra không à ông phải tập từ từ chứ bây giờ ông cứ thấy cái dễ ví dụ như để tiếng Việt nó dễ mai mốt lỡ mai nó fit cái cái này thì sao nó có gì đâu mà fit lỗi lớn gì đâu mà fit fit chứ cái này lỗi mà cái này uh, à, lỗi mà tiếng sao mà tại tại nó chưa có fit thôi chứ, chứ, chứ nó fit ừ, lại xong ấy ví dụ giờ mai trong bản update này, sắp tới này nó fit thì sao lúc đó cũng phải chơi tiếng trung à một giờ nghỉ nhưng mà chơi tiếng trung có nghe thời gian đầu lúc mà mà chưa khi chơi tiếng tiếng trung cũng dần quen rồi ờ, đi chơi bà tiếng trung đi ổn quá rồi bà ở cái nhà giữa nhưng có hai team nữa chủ con team này mới lên nhập hay nhập team bên chùa ấy đều lên chùa Dép xanh nè Chứ lộn dép á Dép xanh luôn nè No one touched this but me. Đánh nhau, đánh nhau. Cảnh giáp đi lên đây. Này giáp nè, giáp nè. This looks helpful. Oh, sana ke? Bun dia. Ah ke? Wah. không gặp gì tiếng anh luôn tôi đi à để trên trung quốc này cay đã rồi ở đủ chạy hết mấy nhà còn nè tiếng chơi ờ, vì đánh kia đánh liên minh đá à. ủa ngồi đi đánh rồi đã hai team à nhưng không có hai team rồi lúc đầu có hai team mà bỏ hết thấy mình vào cái chạy hết hôm nay thấy là như có thằng bạn đóng chưa Bắn kìa bạn Thế chỗ này vừa nãy 12, 12 đứa kia vào không bỏ đẩy từ đứa ai vào Sterling equipment devoid of curses or demons? A pleasant fluke. mãi không chết Đấy rồi nha Nhập tiền chắc xu sẽ chào á hay là ra làm sao ra làm sao ngoài bo nó có nó cốc hợp lý nhỉ cốc người ta gì động chỗ nào cốc nấm hết thì qua thôi bao tiền à đi rồi to unsheath. khóa bên đây chưa mở nè có ai nào đánh nhau bên đó không ta trẻ đó material riches how fortunate Đừng mua bồ ơi bồ đã ơi người nè người nè người nè Bù đi mua bù đi ăn uống này uống này uống này uống này uống này uống này đây à gọi I'm under attack traipsing and pick up your weapon. Foes are among us. What đầu có người trên trên vách núi có hai thằng đang đang không Đâu ờ, chết rồi Our armor is whole again. Cái giá tím nào không nhỉ? À đòn giáp xanh ha. Giáp xanh không à? mua cái một slot ấy nó team multi mình ở đâu ta nó mua à. nó có mùa cầm túi đi anh không ơi để quýnh hai tay muốn mình khó lắm hai tôi qua muốn là rưỡi tiền mua mười lăm mười lăm mười một anh đưa đưa hai k mua mười lăm nha rồi sao quán tiền lại đây Ờ, trăm bốn mươi lăm đấy À, bốn mươi lăm, bốn mươi lăm, năm mươi một đấy Đây này, bên này có người này ờ. Chạc tà lon tốt Hả? Chạc tà lon Ờ, chạc tà thế sao? Chạc tà lót, Đúng, đúng kìa Đâu? thì long để tiếp trận nhanh hơn ấy. không sao không sao cho cho, cho nó bỏ không sao cũng My wounds are sealed. No life is not the first, not the last. resistance is noble. Water. Dạ có máu rồi. Mua máu rồi. Our armor is holy. Thằng này là thằng điên cuồng quá, còn một mình lớn. My wounds are sealed. Yun, nasi siapa Yun? cái chìa khóa hình như ngay cái hang này luôn đúng không ta dạ, đúng rồi bỏ luôn không My wounds are sealed. Bỏ luôn này. Ờ, bỏ. Bỏ ngay đây mà. Ờ, à, mở mở đi mở đi mở đi. Để ở trong bò nha. Có trong vô Đâu ai cần gì quá, ai cần gì quá rồi. Vớt rồi, vớt ngay đó đó. Thấy không? Ai để ra đấy nhá thấy nhiều hoa không thấy trang rồi ha còn cái này cái mà mà có người úp cái là cút bên đây nè người nè thôi bỏ đi bỏ đi bỏ đi cái nhiều khóa này mà gọi là cút á người nè mua đi mua đi à từ từ từ từ từ mua từ từ mua một cái này cũng lộn này ờ nó đang đang đang thả bùa à, đang thả bùa mà hả? à hết rồi hả vì thả vô à. Ờ. cứ vào chơi đi thoải mái Hôm nay có thằng đi để sau lưng này, đi đi để sau. May the pain remind you of the first. Bạn có đứng có đi Bay ca giáp vàng luôn kìa. Kia kia tưởng thần đi rồi má ơi kìa địt mà thả cái buông thả cái buông con nó tìm nó tới nữa mẹ nó chết rồi chết rồi Bởi không về con ti đâu không có được thì chết luôn hmm. If I threw this, it might do some minor damage. My weapon is restored. Vẫn còn đủ tim luôn ha. I should prove useful. À đưa bùa đây thôi. Note the item I have marked. The shadow will shortly begin to spread. <laughs> ai đây có một team này. á, Có giáp vàng, có giáp tím à. Thái đâu cũng được nha. Má, cây thế bị lồn giết hai lần rồi. Thằng lồn nó nếu sẽ phải đi nhả luôn, mày cặp nó nhả luôn à? Đâu, ờ, ở ờ, đây cố đi cố đi cố đi Now it may perform its function again. Ờ, máu bom giáp đây mau My wounds are sealed. Thương lượm sắp thương rồi nha phải chồng ấy Không thương về luôn sao ấy I won't forget this kindness. Để thằng cái con vua chết kìa Cái bột Ôi bị xin Đánh từ từ đánh từ từ nhặt hồn, nhặt hồn, nhặt hồn hết trơn rồi Xin máu, xin máu, xin máu Ê, đây, đây, đây Đừng mất trơn máu rồi Đáng quá trời nè Ôi da Cứu đi Mẹ, nó thấy hai mà Đừng mất trơn máu Cây cơ Vô, vô, vô, vô Giống cái bò lắm Giống nguyên tim chết bò lắm chết bò có thiệt I am out of spools. Mẹ. Này chắc mình phải bỏ một người. Có tiền mà, bỏ được. Nhưng không mà bao này bao này bây giờ cứu được á, bây giờ nếu mà hai người không cứu được, không cứu được. Ừ. Hết máu rồi. Có sao không? Mày ra. Chả máu nè Lovely. As if freshly hammered and wrought. Chót này cũng được nhỉ? Đủ thiếu một xíu. Tiêu dạ. 800. Behold, my weapon is reforged anew. Tú xong để ra khi lượm hết đồ lại. Ok. Hết đồ. Địt nào. My injuries afflict me. Từ lúc này nhé, từ lúc này nhé. Đi về cái nọ có người kìa. Đó đủ tiền á, Mua đi, mua đi. Converge on my marker at once. Đó, muốn nhót đi đấy, từ từ. What I would do for a spool. Ê, có người dưới kìa, có người dưới kìa, thấy không? Ờ, à, cứ mua đi, cứ mua đi. Ờ, chắc không kịp lấy đồ rồi Kịp lấy đồ đó Bỏ xe rồi, bỏ xe rồi Không, không xe, không xe đấy Ờ hmm, Nãy nó đánh nhau xung quanh đây đấy Ở ngay đây Kìa Chơi luôn từ không biết đánh là không chưa cái hẳn hả rồi ờ, lấy rồi lấy lấy sáng này chẳng hồn chẳng hồn này chẳng hồn này ok chim tím nha anh hồn nghĩ tới lại rồi chưa vâng đến hả ấy da má quên mất là hết ép rồi sao as if freshly hammered and wrought. Rồi cứu mọi người, cứu mọi người, cứu Team khác tới nha Katana, katana tím nhiều lắm nè Thương vàng, thương vàng, thương vàng Thương vàng, alo, alo Không, không chơi, không chơi Consider yourself under my protection for the moment Thương vàng Tiếng còn có một tiếng, đánh thằng rồi Còn một tiếng à Alo Alo Anh em anh gì ơi chờ đánh nha Giá vàng này, giá vàng em đang đánh Trung Quốc mình Trung Quốc ấy. bên đây bên đây đông người lắm luôn Thích này này The shadow will shortly begin to spread. Chờ, chờ chờ xíu, chưa chưa được miếng móc miếng món này hết. Xuống một cái. Còn đủ ba người đấy không ơi. Banana. I spot the rascals there. Corner. The shadow thickens. Join the fray and I'll up your head. You're missing all the fun! rất đau này Thấy á, bị vô under my protection for a moment. ơi hmm. If I threw this, go ừ, with it, go with it, go, go, go, go, go, go. Lạnh luôn đi nha

cao nhỉ hai ông đánh ạc hai lên lên cao hết luôn đúng không hả hai ông đánh ạc lên cao hết luôn đúng không Hai là ông kia đánh à ông kia hình như hai k bảy à có ba k sáu à anh em ơi tôi chơi với đục mẹ bá đấy <laughs> Cầm điện phải luôn liền á ba cái bảy ừ hai ông đánh hai ăn ba cái bảy luôn vậy cái hạt quyên mới hai k tám à <laughs> được mẹ đánh game còn điểm ờ, sướng luôn nó mới đang là ở trung quốc mà thôi ờ ôi team q 9 cũng cũng, cũng gắt này Cây 9 bắt đầu ngày hôm nay đánh tốt hơn này Team cây 9 để ý ngày hôm qua đánh hơi tệ Ngày hôm nay bắt đầu lên điểm này ờ, Cái game này các bạn nó là Mình cũng lúc đầu mình cũng khó hiểu Bảo tại sao game ra nó chán lắm Cái ngày game ra mắt đấy các bạn Mà cái ngày mà game ra chính thức đấy các bạn Cộng đồng anh em ngồi hóng hớt chờ các thứ Nó chả có cái event mẹ gì cả Mở server giống như là kiểu Giống như là kiểu ờ game ra thế thôi Đấy cũng là cái mình chưa hiểu được Trong khi làm con game mấy năm trời Thế nhưng mà có thể là nó đang nó đang có những cái dự tính riêng nhưng mà được một cái là nó nó, nó rất là sát nó fix liên tục vũ khí nào mạnh quá hay là tướng nào mạnh quá hay như nào nó fix liên tục đúng không ạ chỉ trong một tuần hoặc hai tuần là nó fix luôn chứ nó không có cái kiểu như là một số game như là mình nói ví dụ nha ví dụ đây không phải là so sánh nha nhưng mà đây là cái cách làm game khác nhau ví dụ như là game cờ chẳng hạn đúng không các bạn phải đợi có khi tháng có bản update đây nó chỉ mấy ngày thôi ví dụ như có một số cái mà nó nó mạnh quá những cái cưa ấy chỉ trong vòng có đúng nửa ngày thôi nó đã có cái bản nớp đầu tiên rồi cái đấy là cái mình ghi nhận nhưng mà có một cái mình đó ghi nhận là nó phải làm cái gì đấy để cho cộng đồng nó lên chứ không thì thế nào ôi quả đỡ trên không em nhìn thấy không quả đỡ trên không căng luôn phải lìn luôn đấy <coughs> rồi xong như vậy là Viperning của team số 18 đã phải nằm một pha parry rất tốt đến từ vị trí của Jojo Ime với team số 1 và bây giờ đang cố gắng lao vào bắt nốt đi con thầy chùa này và sẽ Alo. phải nằm mà thôi nhựa ba player về team số 18 sẽ phải đi hồi sinh và nằm xuống rất sớm ở giai đoạn đầu trận đấu mới là 6 phút trôi qua mà thôi ok em có bị lao không em xem vẫn bình thường ở đây thì vẫn xem bình thường thì có lẽ là tôi sẽ cắt thay anh Pew trong lúc anh Pew đang bị lag ở đây thì bên phía của team thôi số 7 đã phải hóa form sẽ bắt được ai không đây với tình huống mà vẫn còn chiều cuối từ vị trí của bão cát GBL có hai tìm mà có hai tìm mà họ đã mất đi nóc nhà nha giáp san trên nóc Material riches. How fortunate. It's here. không một có người á chúng ta một có người I am out of school. What? They're attacking me. Die. Die. Aiming for the was my worst choice. trắng nha tim trắng nha không phải tim phụ nữa nha ui Đúng rồi, đúng rồi. and she. Why do cái này cái này cái này này này. Now it may perform its function again. bốn thằng à mười biến chuột trên cây bắt cái súng nó đi tôi bắn mạng đây nè dạ biến nhầm vô mẹ ơi ui chết bắt nè đúng chưa đây bạn nha đứng yên rồi đập binh nó binh nó binh nó anh lên phía trên đi đừng đừng đừng đứng đứng dưới đứng dưới anh em đây đây bây giờ một cây ngọc cũng có mình thấy ở nhanh nhất ai à quá 急吗？One on one. Đá đâu, đá. Yeah. Hay lắm anh Sugar. Bây giờ sao? Đấy cứt được không chết đây chết. Ui nó có những melee đâu. Đánh tiếp không? The shadow will shortly begin to spread. Consider yourself under my protection. Mà Cái thế Cái này đuổi cho nó quấn nhau ta Giờ nó quấn rồi đừng xem sugar đây để em xem cuối rồi ừ. khó khó khó chắc sen luôn trường một sen của ông kia được rồi không cút rồi biết ông đánh hồng hết chưa đánh hồng đánh hồng à cồn khó đánh quá hai đêm gác nhau này China, Lovely. As if freshly hammered and wrought. is ready to unsheath. My injuries afflict me. Này đau tiếp rồi Sugar, chơi chơi đau. Đây đây đây. không biết nó có tình trạng lát không mà lâu lâu đánh cứ thấy bị bị đứng lại đấy rồi kìa gì. cung tím rồi. Nó tên Nguyễn rồi Cái team kia hắn, hắn clear rồi hay là hắn thở bỏ chạy vậy ta? Đi con mẹ Chơi biết Chơi game mà rén gì á? <laughs> Đủ quá Mở hay là để dành tiền mua bùa đây? Ừ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 mua mùi một nha ờ mua mùi một rồi đó có bộ bảy nè chim tim đi hết bộ kia là thả kịp đây đây đây đây lưng này, lưng dính nè ra à, về phải cứ Trời, không có một mình nó à Thằng Nhưỡng hết rồi, không phải team Có một mình nó luôn Thôi, bo đi hả Ủa sao nãy, nãy bật cái dòng con cáo lên nè Bật lên nó tắt cái đi rồi mà Quên mất My wounds are sealed. Vô, rồi tám bốn dạ. rồi tám bốn tính luôn đi dạ, dạ. ở con ở con có gì rồi thầm mình tính gần đấy You have our Consider yourself under my protection for the moment. Nãy quên kêu Sugar bật con mèo lên là tắt công ty rồi mà. Thằng quên đó. nè hai tên trước mặt nè một thằng lửa đang chạy lấy giáp tím chứ em đâu chậu nó có cho lấy không của mình mà of course đang đuổi đang đuổi đang đuổi đuổi I am restored one day perhaps I will be mortal. Thế tôi quay lại lấy nhá tím. Lấy. Thôi xua. Xua này ổ. Đồng lỗ này đem p ba, tí cứ lâu với cứ. Thôi nó đang bự nó đang bự nữa. Để Cháu chết rồi chết chưa chết chưa dưới này còn người nè hit đâu một hit nữa ra đây ấy trong cái người kìa kìa kìa trong cái người kìa mũi quýnh nè ông kia bị đánh ông kia bị đánh ông kia bị đánh bù mình nha bù mình nha bù mình nha xong à gãy hơn đó mà đất đo luôn kìa hơn dữ vậy nó hại quá tại sao dậy sớm dậy sớm lại Naraka hãy còn cái giáp tím mình đi dụ cái thính giờ còn cái nịt trời đuổi đuổi theo lửa thấy có giết được lửa có cái cô nè Ơi còn đánh nhau, còn đánh nhau, còn đánh nhau. À? Ôi ơi Bảy. Chết luôn mà. Chết một rồi Cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi. Cậu ơi, biết không tao cậu ơi. kìa em vậy hai cái giáp vàng này phải luôn có tiền khác tới cái tiền khác tới ở phía dưới rồi ờ, xuống ấy xuống ấy xuống qua bên phải chạy về cái cánh của xuống ấy xuống ấy ok ba à bắt hai lửa bắt hai xem à à, chạy nó mày bỏ luôn anh đụng cái thứ dữ rồi nó bay về vàng mới chịu luôn á nó hai nữa anh đụng cái đúng dữ luôn á à, nãy vào ẩu quá Ủa, tính ra là con Kurumi kia là không phải tin nó là ta cứ giữ ghê, mày solo về chắc luôn Giàu lắm yeah, ừ, ừ. Từ từ bình tĩnh lắm nào Xin lỗi, xin lỗi Hơi ẩu Bà Đại Ngọc ngon vậy à, ờ, Phút Ngọc Vàng nè, máy cất đi Bọn nó giàu rồi cất Mà không biết được đồ đâu ra mà giàu vậy luôn á Nó nên đâu vô nó giàu ấy À, sang giờ đánh ẩu quá Đánh như thế mấy ông có bị mất điểm không? Không Không bị gì à? mà thì thôi chứ có gì đâu. Điểm quan trọng gì? <laughs> ba ca rưỡi ba ca sáu à? ở ra bình thường à chiều cuối được bật đến từ vị trí của Matari cũng đã kết thúc đã trà chứ nào. bình bình thường tôi không chơi cộng đồng tôi chơi một mình là trừ ngày mùa hai trăm là có kỳ đau với cây katana xanh này tiếp tục đang đi tìm kiếm những điểm hạ gục bên phía của team bao đà vuốt liên tục một tình huống cover tốt đến từ vị trí của chủ tịch mà giao giao vẫn nhờ mấy thằng uh, chơi hay giao giao thì buồn buồn gánh chán thì chơi một à, chơi một mình cướp cộng nhiều mà ba đặt k 6 và k 7 thì cộng bốn 40 điểm rất tốt đến từ team bao đà với một pha lật kèo hỗ trợ nhau đến từ Kurumi và cả Matari là Nhưng mà điểm đâu thành vấn đề đó. Anh ta đua lên cây và lao gì à? dồn đối phương với tình huống. Lại giờ chơi cho vui. Có game chơi là được rồi. Gần như là đối phương không tỉnh được. À, xin lỗi các bạn vì ờ, tình huống lag và tôi cũng không hiểu tại sao tôi bị lag trong khi ở Việt Anh thì lại không bị lag tôi cái này có lẽ là do mạng rồi à, còn về vấn đề hack như các bạn đang chia sẻ thì đây là nói thật nhé tôi thì tôi không gặp mấy Tôi không biết là các bạn đánh ở server nào và tôi We và, và, các bạn chơi ở mức rank nào hay tôi không thể nói được nhưng như tôi thì tôi ở mức đánh ở C mức rank ba k rưỡi chắc có thể một ngày hoặc một tuần thì đấy chỉ gặp được một lần hai lần là cùng còn lại thì đa phần tôi đều đánh với người và đều đánh, đánh gặp top rank cả đây là đây là có thể là anh em đánh nhiều hơn hay như thế nào thì tôi tôi không biết bao đa trận đấu vừa rồi cũng đã phải chết sớm và bây giờ thì họ vẫn còn sen có cứu được hay không đây Ừ, cái hay đấy. này là cái mà tôi tôi không biết được thấy có nhiều à. anh em bảo là gặp hack liên tục lắm gặp gặp gọi là liên tục luôn đấy nhưng mà tôi tôi thì không phải là tôi PR hay cái gì cả đây là trải nghiệm của tôi và mọi người có thể xem trải nghiệm của tôi trên livestream của tôi mà thì khi mà tôi gặp ấy thì tôi report chứ còn tôi nếu mà nếu mà các bạn mà bảo gặp hack thì chắc các bạn chưa chưa chơi một số game khác ở thời kỳ nó mới ra mắt thì các bạn còn biết thế nào thật sự là gặp hack ừ quay trở lại với trận đấu của chúng ta thì diễn hàng đấy hàng trận này cũng đang cực kỳ hàng đấy nó khá giống với những gì mà chúng ta vừa theo dõi ở trận thi đấu trước Q9 ở đây còn nguyên đội hình với ba player hai cái giáp tím và đang muốn lùa các thể team số 6 Q9 chơi luôn nhưng bị ăn lốc đến từ Viper Ninh có chiêu cuối rồi bảo vệ quá đẹp đấy một pha hết lên ulti lên đâu đi đây quá hay cày thế quá hay đấy đúng kiểu không biết là ông nào làm cô lờ kiểu bay ulti đi nếu không biết để không bay bọn đi cũng bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay quá sugar giờ sugar chuyển đi đâu rồi hả ừ về quê ai không chọn con đường về quê hết vậy hello giật thanh nguyệt hello em năm nay ở quê thoải mái hơn hồi chứ em ở sài, sài, sài gòn là ở gò vấp nhà đó luôn ạ ờ à, đúng rồi ờ đó khỏe Kìa Bố mẹ rồi Trong nhà có cái giáp kìa, trong nhà có cái giáp kìa Trời xuống ơi Chết luôn Trong nhà có cái giáp này, trong nhà này có cái giáp này Enemy at Cố gắng. Sterling equipment devoid of curses or demons. A pleasant fluke. Chết. Đây ra pháo hoàng luôn rồi. Không biến, không biến là không lên. Không biết cứu nữa không? Cứu á. Rồi lúa chơi. Nè. Lửa chưa lúa nào. Tiếng tiếng tiếng. Nè lửa. Lửa tiếp. Nó xe ở đây nào. Ờ thôi đánh nó đi, đánh nó đi. Đợi tí con Dạ, bắn trước đây, lửa rồi Bắn trước, ủa sao lửa này nó quýnh Quýnh nhanh hơn mình ta Mình được canh nhớ mà sao nó nhanh mình trời Áo em Lắc rồi à. Giữa có một team sen Ông mua ba mà có cái giáp xanh full luôn nè nhà cái giáp xanh luôn khỏi luôn tiến tới rồi, thấy thấy quay chú ơi tiếng này cái này với này cũng được chết một nha lửa bắt lửa được không bắt lửa qua nào Thêm màu vàng Now it may perform its function. Chug, chug, chug! Nice. của bọn nó không biết à cũng đêm này Our armor is Lửa nè, lửa nè, lửa. Our adversaries are close. Quay lại cứ tìm. Đâu rồi đó? nó ờ, nó cứu như đây, cứu như đây. Không cứu. Nó ch chạy ra nhà giữa mà. Như tìm sang ra nhà giữa. Không tìm hết theo mà, tìm chết hết rồi đây nè đây nè thằng lớn nè đâu ta kìa mất mất mất trái thông đường đó I am out of spirits. Chị lo, chị lo, chị lo, chị lo. My blade is ready to unsheath. Còn hồi nãy nghe tiếng tường đông lắm. Ngoài đây, ngoài giữa. Adversaries are close. Quá. Anh em đứng lại tôi có cover cho mày. Không sao, không sao. Ui. Một hit Chỗ đèo ta Đây đây đây đây Đây Chết rồi, chết nó chưa? Không thì chết, nó chịu rồi Chết rồi Chết thằng Chết, thằng có 1 phần 2 thằng, thằng kia đang thiêu Nó qua giờ Đúng cái giá thường này cũng phải quán tướng, thằng này chắc là hết xe rồi Ui Enemies in the distance. Mày solo chó này sao á? I love this part. Ok. đang chạy qua. Ôi nó cứu đây à, Thôi cho nó cứu ấy Rột nha Ở dưới nó có cái nóc giấy mà nãy Gồng đao Dùng lửa nè, dùng lửa nè, dùng lửa nè, dùng lửa Rồi hungry thing of grave. Yeah, đây, rồi, nước đây. ta chết này chết này má ờ, ta không băng không kịp luôn à Hồng viên biết được cây đấy Hồng biết được Ui, mà nó đông quá, năm tem á năm tem Nó năm tem Cái hàng đấy thì là đi mà Đó chưa Các bạn em phải chạy chạy lụi lụi nên nó đóng vậy luôn u d a đấy chạy lên đấy để để cho lánh với nhau lên đấy for was my worthiest challenge yet. Từ từ nghĩ đó được không? Lên em. chơi gì ác vậy Now it may perform its function again. tiêm phá ở ngoài bơ mau ra những cái cây kìa một thằng ở những cái cây một thằng ở những cái cây kìa cái cây ngay chỗ đó kìa Sau lưng người kìa, sau lưng có người Nó cố, nó cố, nó cố kia bên kia còn kìa Đồ bóng giáp nhỏ ở đây kìa Now it may perform its function again. I see something that may be of use. Rồi, tưởng chú gói. Cảm ơn Ơi! Cảm ơn đi à? Không, chưa đi, chưa đi. Về rồi. Ê, chết bao ấy à này dùng chết nhà sơn luôn là win đó chặt vậy từ là tiếng nó ra lại rồi kill. Ah, but they just I see something that may be of use. hammered and wrought. The shadow will shortly begin to spread. Our armor is whole again. I am restored. One day, perhaps, I will be mortal. mà thấy nhập phá rồi kiếm dài hay là kata tính à? giờ kiếm dài hay là kata tính cái nào cũng được cái nào kiếm kiếm tím này đại dương cái kiếm tím này nè đấy kiếm tím này. đây là clear khu này à, mày đánh vãi luôn đánh <laughs> Còn 13 thằng mà. Mấy <laughs> <laughs> người cho lắc lắm, đây lắc lắm. Ơi kìa. Quen nè à? Our armor is holy. Cái cục giác quá. Đây đây đây đây bình tĩnh bình tĩnh. chết cho Kurumi rồi Đâu Chết Kurumi rồi Đặt tên form rồi, đặt tên form Có hình như có hai thằng trong máy thì phải Có hai thằng trong máy, có hai thằng Đi rồi từ nhanh giáp ấy nha hết rồi Rest in peace. Now may its function. Đến nổ kìa không? cái nổ đây. Ờ, nó cầm quá trời ngọc ừ, cũng muốn cầm vào bắn một xíu. Nó có ừ, đi xịt nhanh rồi kìa. Lót phát, để xíu chung là một cung pate là là đẹp tên liên hồn à, cái cung pate luôn mà quá như thằng ấy cầm quá trời ngọc cung nó lũ bồ ngọc cung mà sáng Kurumi có gì không our armor is whole again các khuôn viên có nhiều tiếng tiếng này để có cái buồn hắn thả cái buồn ngay như cái tính này để đánh để có cái súng màu vàng này cái tên vàng cái tên vàng ai bắn bắn đây nó thả bùa anh thính nha à. đây đây có con nhạc sơn ở đây luôn này bắt thôi bắt thôi hết phòng hết sơn hết ulti à. rồi hai team ở đó là hết luôn rồi chị đưa đưa đưa lao vào ấy ấy ông để con nhạc sơn chạy nè Được, có hoàng điện hãng Ui Nó lột ta cái lóc mà chỉ đi nó cay thế à Lùm bông anh ơi Ok anh em ổn anh em ổn con kia con kia con kia con kia rồi còn một tem chuối Milo, em bê tân theo xuống vàng đi, xuống vàng đi Không ai chơi thương Milo. vàng hết à, thương vàng khó vàng đấy Now it may perform its function. À, đánh nhau ở đây hết rồi. Cung tím à. Có cái cung vàng rồi cái sát chưa luôn rồi. The shadow will soon spread. Thì cho nó gì cái lóc này muốn nè. À, là cái view này, là cái này không có view. Lên à Có mất tiên vào đấy luôn à? Cũng sống à, cày thế hai team như đây hai team một team à còn con team chứ mấy còn ba hả à thế này thế này đó này đang ngồi bo gì vô á cam đó có thằng nữa băng nè à, tiền cuối đó hai thằng đó lắm một thiếu này nè lắm một thiếu này chơi đi chơi thương vàng nữa mẹ bó rút đâu vậy bên đây nè từ từ nhá từ từ nhá giờ cho gì ta lóc một bắn dễ nè nè quýt đi quýt đi ta cái lóc rồi đó I love this part. À. hết hồn Chín một Chín hồn chín hồn rồi Không được bạn có bo rút chặt đâu ác Cứ chạy vào đi hắn tưởng chết à My wounds are sealed. không bị ảo trình mình đúng rồi anh em <laughs> đánh bật được nếu bị ảo trình lắm nè game nào game nấy 70 điểm 70 điểm này còn điểm vãi lùi việc à, SS Sugar <clears throat> là bao rồi hai là chín nữa mà ý là đánh bọn này nó hơn điểm ao điểm vậy luôn mà đánh cũng không bị ao chinh lắm cũng được nó xem xem nhau à cách cả ca thì đâu đâu đâu đâu mới đâu đâu mới gọi là xôi xôi gặp uh, bọn áo chinh thôi đánh tôi đánh Messi đánh thấy mạng mà biết, tư. biết sao không có nhiều đứa nó kỹ năng nó tốt nhưng mà nó chơi kiểu solo ấy nó là matching ấy chơi có tìm nó đánh sướng biết cô vừa nhau đánh đã bên kia chết ngắt luôn bên kia đâu kịp làm gì đâu tại vì cái lúc mà ăn cái bão cát này nó sẽ bị khoảng 0,5 giây bị tun các bạn khi mà đứng trong bão cát các bạn sẽ bị 0,5 giây thì 0,5 giây đấy là 0,5 giây rất là quan trọng nhiều khi bão cát đã lật kèo được tiếp tục là những tình huống lùa người đến từ quy chín ui sổ combo đòn trắng pha đuổi và bắt người rất triệt để đến từ mấy anh em của Q9 và họ đã thành công. Đầu tư là có lời luôn. Ở đây thì team số 17 Bão Cát cũng đã phải nằm xuống rồi. Khi mà bị ba người dồn thì trong cái thể thức tryout này các bạn đi solo mà bị ba người dồn thì có lẽ là buông chuột. Rất khó để thể dậy ra được. anh còn bị lag không anh không vừa rồi nó bị khựng luôn nó bị màn hình của anh nó bị đứng yên luôn mà à, cũng không hiểu vì lý do gì cái này là cùng một luồng sóng đấy cũng chả hiểu à, nói chung là hack cheat ở trong trò chơi này thì các bạn rất đơn giản đó là các bạn report bởi vì nó là live ngại qua bên cánh thuyền tí dễ lúc nhé mày chỗ này đông chỗ này đông phải luôn mày ba sáu mười hai thằng còn xấu thế material riches how fortunate cái này có một mình mình ở trên cái tàu này mình có lúc ở trên cái tàu, à, cái tàu này hả nó đằng sau kìa tôi đây tao nè nó nè nó nè chụp nó nào lúc đầu biến dưới ở dưới này dốc xanh này dốc xanh này dốc xanh này hai cái dốc xanh này die. Sterling equipment devoid okay. of curses or demons. A pleasant Come here at You're missing all the fun. Oh. What I would do for a small I did, I did, I did. are among us. Lovely. As if freshly hammered and Thôi lên lên lên đi tìm khác mới tới. Mày lên tới nữa. Đúng rồi Đừng có đánh ở dưới mà nó ơi. Yeah. đánh ông người đừng thám đánh ông người. ông mới cứ hay đóng vãi luôn đúng không gì về sau lưng kìa hai chạm đi hai chạm đi phi à, đường. ơi má cao tơ mà không kịp xe đâu xe đâu xe đâu có thể nào lên phía trên tí được không mọi người đừng đứng phía dưới mà đủ quá cái này có cái giáp xanh full cây luôn này lên đây lên đây lên đây một bạn bán dài rồi mau không giáp chứ Được mày đã cứu Tới tới con tim đó này mà còn có con tim mấy này yeah, đi bữa chia có người ăn cứ là ngay trước mặt đi anh hồn bơ mau ấy noted. I am restored. One day, perhaps, I will be mortal. The shadow will Our armor is whole again. That's what. Ui! Sound. tím ấy, giáp tím ấy. phát ở dưới này ở dưới này sau lưng này sau lưng có một thằng đấy đấy đấy có đường cái giáp kìa tìm khác tìm khác tìm phát tìm khác má vậy đéo chết kìa còn còn đóng còn đóng cứ vào nhà bơm máu thì nó xoay đau xoay đau xoay đau kìa chơi sửa dao đấy mười hai chặn hai chặn hai chặn ghê vậy ta dạ sau lưng kìa sau lưng kìa sau lưng kìa sau lưng rồi chết luôn con sang rồi đúng con sang sang rồi có người đang bắn kìa kìa kìa kìa kìa kìa đánh đánh à. đánh mấy cái này nè chắc không được rồi á. kia kia kia nó ra kìa Mấy chỗ này đông quá thì mẹ. Ừ. Đông Xuống về chết luôn. Mình lạ. Cái đụng cái con nào, con nó bật anh anti lên nè. Khấu quýnh vậy. Anh em đánh nhanh quá, <laughs> tôi theo đứa kịp. Hả? Anh em đánh nhanh quá đủ quá, tôi theo đứa kịp <laughs> đông quá luôn. Cứ đánh thôi. <laughs> xuống xuống theo đứng hoàng hoàng hoàng là chết liền à. may have my power. Để tính ra con vô tô khá là giấy nha. Ban live ban ban nhạc sơn thì con vô tô nó giấy là nhiều. Ban, cái này hôm ờ, khai mạc giải chắc là các bạn không xem nó có hẳn một phòng ban và nếu như các bạn report ở Trung Quốc thì các bạn còn được thưởng tiền nữa cơ. Nhưng mà nếu ở chúng chúng ta ở Việt Nam thì không được thưởng tiền và đặc biệt là họ họ họ rất là biêu in đó trọng sĩ trông chém hay thì tôi cũng không hiểu được nhưng mà không mà nhưng mà không được hơi đét tí ui sợ không được mà đúng thì đét hơi đét tí còn lại hai lại luôn thôi hết rồi đấy chia tay đấy tìm tìm số một đó con Zoto tây rồi ôi Nang cái này đứng người xem Còn bát đang loạn Tìm số 15 vào rồi Thôi xong Ủa Ông Hỷ Giống ơi Sao á Đâu á Vâng, yes, they're Mấy ông có mua cái bass bass bên này không? Yes. Không mua. Không mua chơi Chơi nhiều mua chơi chẳng không? Ít kiếm tiền. Quá trời đồ Nhưng mà tôi chưa có mua. Bảo nước nạp là phải gửi code gì đó mà không biết làm kiểu gì hết. nó vào nó vét thế này thì đi ôi ks đỏ đen thế lần trước cũng đi sớm vào vét được sạch luôn này mấy ông 15 này đúng là lộc thật sự luôn phúc lộc thọ luôn rồi <laughs> ba mạng vét luôn có cái gì là vét lại hết luôn này đồ đạc tất cả các thứ cái gì vét được là vét bằng sạch ở đây thì bao đa có một cái giáp vàng trên người Để của đi, trong người đó chủ tịch GPP lao vào chém thằng nào đánh em tao thằng nào đánh em tao đâu rồi đâu rồi chúng à, mày ui rồi quả hết quả quả đi vào lòng người luôn đâu rồi mặc dù là tao yếu nhưng mà anh em tao đâu tiếp có coi tao là livestream mà chứ mà mà chơi thì ngu vậy <laughs> nhưng mà mấy ông chơi game này hay vì mày tôi chơi liên minh thì hay nhưng mà tôi chơi game này nhìn sida vậy luôn liên minh chỉ biết chơi mỗi sự bọt thôi không đi làm gì không buổi sáng vẫn rảnh sang stream mày ngọc anh xông xáo nhưng bây giờ thì chủ tịch cũng đang bị một tình huống bao đa mà chết tầm này thì hơi căng rồi đi luôn ui ôi ôi thôi xong ăn quả tên của ai vậy cái khu cái khu cái khu thì ờ, lỏng lại luôn ta thích ta đang bị quen ủa sao lại bị quen tai nạn thế cha mà nếu ai thèm nhảy bọn tới nhảy thiền kìa nhảy thiền đánh nhau vui hơn hết nha sớm để thành công dạ. xuống được dễ vì cút chỗ mình chín người nha chỗ mình đông món à thế là một hồi mà tối qua bốn rưỡi sáng mình ngủ không sáng hay sáu rưỡi sáng mình về mình like không hôm nay mình like ngày ba k thì bị chạy live stream à ừ tôi đang like trên cái này à. không có view là cái này hôm bữa cũng được view khá khá mà sao bữa nay không có view live bên liên minh thì nhiều view mà live bên này thì ít game Game này đã ra xác nhận dài rồi đừng nghĩ review. Sterling equipment devoid of curses or demons. A pleasant fluke. Anh em bây dữ lắm rồi. Không, chưa chưa chưa chưa. Ra bắt. Đang đánh hồi giờ dự trí chán này giống rồi. Đánh lửa, không lửa không có giáp này quỷ gì đó không? Tôi cần cái này đánh không quen. Bây giờ nó tức, nó đây thằng chết đường kia rồi. Thì đường kia nó đứng thương nó tạt, chịu rồi. Cứu được không? Được Sơn nó tàn, đỡ đồng bộ mà, cứ không được ra ngoài thôi bỏ ngoài bỏ ngoài đừng ham đánh ngoài từ cuối bên kia chứ cái cái ngọc đấy làm trón có chịu nhờ kìa kìa ở trên mái nhà kìa nó xuống kìa Oh, but they just did. Wrong gear, wrong gear. Lovely. As if freshly hammered and wrought. Okay, okay, okay, okay. chơi game với mình Bây giờ con gái rồi mình chơi game chung với gái là bị dễ dãi quá dạ. Má này không làm cho đúng vậy đâu Đánh hai thằng bay giáp ông kêu bội ông ơi, cứu người đã Tôi đang cứu Ý là <laughs> Thấy là trên đầu kìa kiểu hai thằng bay giáp rồi đó đang đang là thế thì tao phải đánh chết luôn sorry đi mẹ tay hơi non hơi đáng tí ủa chiến ăn là mà nó đi đâu hết rồi ta I've marked something for tôi nghe tiếng móc dây ở bên này. Bên này này, đánh ở bên này, đây đây đây đây. Đánh nhau sang à, qua đây quá trời luôn. Đang vào đâu, đang vào đây chưa? Qua My blade is ready to unsheath. lầu rồi bị hang lầu cái dầu xanh chạy thế mà bật đánh trúng được bọn nhà sướng bọn nhà sướng thì chỉ bắn trúng bằng mình đánh tiếp mình đánh tiếp mình cái đâu ta sao chạy đi đâu mà đánh người ta dưới kia dưới kia dưới kia head for my marker bắt giờ nè thằng nó tắt nguồn nước của bản điện. Giờ ngoài đây nè. không phải đấy à đó hết băng rồi nghe tiếng muốn dây hình như xuống lại kìa không nó lên trên đó đó trước mặt nè đây nè à. bắt nè bắt nè bắt nè đây có đủ tim nha đủ tim nha đủ tim đó nha đây nè đây nè đây nè hình như lấn lên làm cái chủ cái này mà chưa kịp nhặt luôn á à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, adversaries are close. Una, una, una. we Yeah, I'm well. nhấp tím nhấp tím kìa nhấp tím được cái cáp đấy kìa đang có thương tím gì này I have marked the relevant object. Our armor is whole again. Ờ... nói gì ta? Ai đó? đâu vàng nè, chưa? đâu vàng có gì không nè? nè đao vàng nè cầm đi mà hóa tôi nè đâu kiếm kiếm tím không Note the item I have marked. That looks like it might be useful. Không còn hóa không được. Được hóa đam đâu có đâu có to lắm. Bình thường đúng rồi. Ông cầm xiên mà. Đúng rồi cầm xiên. Cầm xiên một quật mà bốc hơi rồi ấy. có rồi làm cái đồ mua tí đồ ơ cái thính cái trước mặt kìa ờ ra ra shop mở đồ xíu ấy shop này nè chết tiền ôi đang ơi đang ơi đang Thế chạy đánh rồi đây, hai rưỡi thứ ba đánh rồi đây. Trong Hình như có thằng cái máy. À, thằng nãy my Fight with your commander! Hold on. Hold on. Hold on. Enemies in the distance. 뒤에 được không? cái thính này trước mặt hình như vừa nãy có thấy có người tới nhặt đó nên The enemy is upon me. có cả team luôn à hay là mấy người cũng hàng à? Attack trời Chết rồi. Lovely. As if freshly hammered and wrought. Đi đâu rồi? Về. À, thằng này chơi à, kiểu cũng học quá. Qua này. Ơ? Sao cao tơ không được nhỉ? Ui, quá luôn, ảo vậy. Này một cái sơ mù Ôi Tụi mày miệng bắt Đá vô Bắt vậy Này cái sơ mù Mất mạng luôn Đó đứng, đứng trên 30 đá luôn á Hai chơi ảo à, quái rồi đấy ở vừa nãy thấy cái phường hoàng vũ quấn quăng quăng đâu rồi ta đâu đâu có phường hoàng vũ đâu có mà tôi thấy cái đợt ở trên đấy cũng tạc hai cái mà không không không mất 15k luôn cái tiền quá đội á <laughs> trọng sĩ một cân đôi ok chưa thiếu không đúng rồi đó. Mai chơi tên nổi luôn One day, perhaps, I will be mortal. Đến nổ mà cầm cung trắng bắn thì có vào đâu không ta <laughs> Có cung đấm này chơi không? Cung đấm này này, phải không? Cái cô con này thương ta Thương Tôi có kiếm, tôi có kiếm nếu là cầm cái tên nổ mà cầm cung trắng là bắn nó vào đam không? Chắc. I am restored. One day, perhaps, I will be mortal. Đó, cũng hả bắn thì là bạn. I see an item. Hàng đó mà. anh em Tôi cũng full Ba con luôn. Ba con luôn. Người à? Có người không? Đây này, có người nè. Thời nha. chạy kiểu đéo gì cũng chạy nhanh ra hai thằng nó chắc là đi hồi sinh tim nữa rồi đây à Thôi đóng nha, đóng rồi. nha Đây, đây nè, đây nè có bùa nha có bùa ngay trước mặt ha Ê đánh chung lại đánh chung lại anh em ui hai tem hai tem hai tem má bị bắt sao giờ nè đánh nhau đá Đây được này không? khó cứu mọi người luôn sao có thể chơi ngào đá như thế Đấy, bằng hết hết rồi à bằng hết rồi hết bằng rồi đúng không hết có bằng bằng rồi đấy ok bằng lại tôi chém có khi là ok cái chạy sau lưng ông mà thấy chạy mà ông không băng được luôn được hồi sáng 2k 8 đánh sẵn thì lên 3k 200 điểm vãi luôn chứ em lên lên 200 điện không ăn cái củ lùn vì mày sáng đang review đau mắt cơ cái nghị viên này ngộ <coughs> áp giống chỗ nào nhỉ à sriracha đúng không cái gì vậy Sterling Lại có giáp vàng người ta, lại có gì có giáp vàng người ta. A pleasant fluke. nhà giữa có người kìa nhà giữa có người kìa Come here and bear arms. Okay. Our enemies, or I shall make you regret it. biết có bao nhiêu tim nữa lại không có để đây này nó sang ra ngay trước mặt luôn này nha các bạn ơi Tôi ra khỏi cái nhà giữa đi ra khỏi nhà giữa đi máy tìm ta quay đi đang cũng ổn ổn không dông không đó là cực bá đây ông ơi ba luôn ăn nè má ba còn thiếu hàng một thằng rồi đó thằng này chết đó cưng ba hai xe luôn dưới xe này dưới xe kiểu là là cưng ba cưng xe máu luôn em đó tôi tôi tôi tôi tôi made này. Now it may perform its function again. Vì nó rất giác vàng rồi. Thay cái pha thay đao này bay mẹ giác vàng Now it may perform its function again. Cứ ăn chưa ngủ đây. Mẹ thế thì ác quá. Còn ta còn bên kia lại. And our foes approach. There we go. Ờ, xuống giữa, xuống giữa đánh. Ờ, giáp này.